Xin chào các bạn Hôm nay hai chị em mình rảnh nên là quyết định đi bắt cá Đó, Có dẫn theo một vài đứa em nữa Đứa em lớn nhà mình Và một đứa em nữa Ờ, Hôm nay tụi mình rảnh lắm nha, nha mấy bạn ơi Rảnh lắm nên là Bốn chị định... em mình không biết làm gì nên thôi Đi đi bắt cá. cá về ăn đây, đây là cánh đồng ở quê mình nha các bạn Cái hết rồi nên là còn rạ không à Nhưng mà cảnh cũng rất là đẹp Xa xa ngồi kia là mình thấy một cái ao Mình sẽ tiến tới cái ao đó coi có cá không Nếu có cá thì mình sẽ bắt nha mọi người Em Đi Đi, đi em ơi Hai em đi Đi em thôi Đây tụi mình sẽ đi lại cái ao đây nha các bạn ừ là cái ao ra coi mấy nước đang mấy nước đi qua bên đây đi đi qua bên đây đi rộng hơn này hên quá có người đang <laughs> mấy nước ở cái ao đây nước rất là sâu nha ngập đầu đó <laughs> mình nghĩ là cái ao đây sẽ có cá mình sẽ chờ cho nước cạn rồi mình sẽ xuống bắt cá nha các bạn hy vọng là sẽ được nhiều cá to đi đi đi lên coi mấy mấy, nước rồi anh em Sao tình hình bên đó sao Nước đang lên Mà chưa xong đó, Hai anh em nhà tụi nó đang ở phía bên kia Ở phía bên kia sông Đó Trên cái ao có một cái coi rất là đẹp nha các bạn Đó Cái coi đã đi, đi qua cái ao gớm, móng. Đó Bùi tre này Vô vô nhà bạc bốn mùi cũng được khang tràn rất là đẹp luôn nha các bạn đó, bây giờ tụi mình sẽ dọn dẹp để coi đây cho sạch và ngồi chơi mát quá à. ngồi chơi cho nó mát trời nước cạn là mình sẽ xuống mình phi xuống mình bắt cá nha đó cây trăm anh chị là đẹp luôn á má đẹp nhất nhối luôn á cho con mười cuối đi nào nó gậy á gậy không ngợi gậy rớt nước chứ rớt đâu <laughs> nhưng mà để từ từ phan cái đó đã kia kia kia kia là ba mình hớt hớt hai trời đợi nắng quá mình phải kiếm một chỗ nào để mát mình ngồi tránh nắng đó tụi mình sẽ đi vô trong cái ờ, cái bụi Vườn. Ừ. chuối cái bụi chuối đó nha các bạn vô ngồi đợi canh tránh nắng ở ngoài kia khá là nắng luôn á nhưng mà nước mấy phải dài vài à, tiếng đồng hồ rồi nó mới cạn được nên là tụi mình quyết định vô trong đây ngờ cho nó mát ngoài kia nắng quá chịu không nổi đẹp ghê chưa mấy bạn không nghe không nghe gì hết tôi không nghe tôi không thấy những gì em đang tâm lừa dối giờ okay. tụi mình quyết định ngồi chơi ở đây trong chờ lúc chờ đợi thì mình làm gì mông làng à <laughs> ai mông làng nghĩ... phải mông xuống đâu ai cũng nghĩ sâu sàng chị đó bụi tre đóng luôn rất là nhiều cảnh đẹp luôn ok các bạn nãy giờ mình uh, chờ giờ là máy nước đã máy nước đã xong tụi mình tiến hành bắt cá nha các bạn đó về nhà lái xô và đem ra đầm bắt cá chắc cũng được uh, ờ, 3 tiếng đồng hồ mới là cạn cái ao đấy các bạn hãy theo mình ra bắt cá nha bắt cá về nướng ăn có con nào nướng không, không? let's go oh. mọi người đang đứng chờ bắt cá kìa Cầm cái ngồi bó là bó là nó thế nó là Ờ, ờ, ờ, nước ở đây nước ở, nước ở cái lỗ đây còn hơi sâu nên là mấy lên một chút nữa mới bắt cá được ơi ốc ốc bắt ốc bơi vô đất bơi vô chị bơi vô thương nó mới rồi mới quần đàn này cậu ừ. trong quá trình đó mình sẽ chơi thêm một chắc cỡ tiếng hồ nữa mới bắt được qua bây giờ mày ra mà nắng thêm tiếng nữa bây giờ lấy cho nước của mày cũng còn cũng rêu răm rêu ngổ quá trời luôn á rêu đánh rêu đánh giờ mà sao vậy mình chờ mấy nó cho cạn thêm chút nữa cua nó kèm cá này Sao có cái mấy cà phê to ghê Cà phê còn bách á ừ. Cá to nhất còn bách á ghê không Được mang cá lóc bốn con anh Nhiều lắm, cá lóc nhiều lắm Giỏi nè. Cá lóc chục mấy con đấy Chục con nữa Chục con anh Hai cá lóc to Còn xuống con mò còn lại này Còn cá lóc cũng to này Tao về anh cái đấy nó ốm được hai con ba con bự á mấy thanh niên chờ nước cho cạn và cá tiếp ok ok ok bị mẹ tôi của tay của tay không cá này quá to món bạch đàn nó mới ngon món nhưng mà nó ngon à, cũng xin ở ờ, trong mình long cá nhiều con, mấy bạn bụi, con quá gấp nhiều nhận đám đây. có một con cua bự này chỗ vào nước cua giờ nó lên con cua đó là con cua gì ta hả cua đá hả cua cua đá cua nó mới ngon lắm á nó có trứng không nó có trứng gì nữa đây này ôi rồi nó có một một một, một ói trứng luôn mày ơi ôi chuồng gà há cho nó đi đi há đi đi chứ mà nó đi nó không chốt lên nó chết biển nó đi bụng trúng chút con cu là thả cho nó đi con đừng đấy chi thả nhá ai không bụng trúng mà để nó đi hết nước quá mà đâu nước nó còn này màu nước nó về cái nó, nó sống này sao đâu đi thả đi thả cua nha ok nước đã cạn bây giờ tụi mình sẽ đi ra bắt cá tiếp nha các bạn bắt cá bạch cá đi thôi đi thôi anh em ti dạ cá còn sống đó Sao đông tây đã chiều về làm á liền nó ngủ mồi ông ngõ rau muống này bà nhiều này đừng quá đây nó lên bụng ha để tôi thường hút bất nước ta đọc này còn thứ con cá móc khùng dục lên đi dục trúng chưa ba dầm trúng chưa Trồng Cá rô này Trời ơi khui tao dữ quay Tôi xuống đây lên xuống đây Kiếm cái gì đấy. Xong, thế là xong Thế là tụi mình đã bắt cá xong rồi <laughs> Kha kha kha Quá trời cá luôn Trời rất là nắng luôn Đi về Bắt cá xong làm. tụi mình sẽ về nhà làm cá Ok các bạn Mình về tới nhà rồi nha các bạn Bây giờ mình sẽ đổ cá ra và rửa cá cho nó sạch bùn tiêu gà nó mạnh lắm cái con cá nó mạnh lắm con nó sắp có tay á để đi để cho nó cho nó tư bỏ nó hoài chi nó phần này thì vậy chứ nhiều quá nhiều quá im luồn bớt mấy cái ra cái rác này ra đi cái thâu này nó hơn nhỏ Đấy. mà nó bơ ngứa mày ừ đâu gà cái thâu bự nha mình đấy Lấy cái theo kia nữa Lấy cái theo kia Mình đã kiếm được một cái theo bự hơn Bây giờ mình bỏ cá nhỏ vô Chiều nay mình sẽ được lên Cá nướng Cá kho tiêu Cá chiên giòn Cá bảy món à, cá bảy món Chắc không tắt bảy món đâu Cá nướng Cá kho tiêu Cá chiên giòn Chiên xù Này à, Cháo cá Lẩu cá à, lẩu cá cá nấu canh chua chắc nhiều lắm á nhiều món chờ chút nữa mình lên món là mình sẽ quay cho mấy bạn coi nha bây giờ là mình rửa cá mình làm cá chừng nào mà mình lên món mà mình sẽ quay video cho mấy bạn xem cái chị, cái chị, ok cái chị bye ơi. bye mình đang nấu lẩu cá nha các bạn bột lọc cực kỳ ngon đó ok mấy cá tận sáng bây giờ tao tóc mấy ngưng cá cực lên cái nào cái cái cái lo cái cái làm thì lâu dữ do không làm chứ không không phải lâu không lâu nhưng mà để chờ chiều tập trung lại xong rồi nhậu luôn á Ok các bạn ơi, hồi chiều giờ thì tụi mình cũng bắt cá xong, làm cá xong, nấu lẩu, nướng xong rồi Nhưng mà do là nhà mình đông quá nên là ăn ăn sạch trơn luôn Không có tiền chưa review kịp, Chưa kịp review đã hết sạch Chưa kịp review ngón món ngon cho mấy bạn xem Bây giờ mình sẽ làm món sòi lách, review sòi lách cho các bạn xem đỡ nha Đó, sòi này là mình đi hái trộm nha người ta Xong về nhà tự lách Đó, rất là ngon nha ghê chua ghê chua ghê chua mời các bạn ăn cùng mình nha <laughs> rất hè bạn quá mày phải nói là ngon ngon nói ngon mình làm là ngon hết ai lát dưa vô trời ai lát dưa vô đất à, ăn thử một mình lát mình lắc đó mình lát đó quá chua chua vài đá các bạn ạ à chui vô chui vô tiêu ra hết luôn á đúng với xài xài trộn nên là không ngon vô tu chu về tên táo vào tay luôn á mời các bạn một miếng nữa nha nè đây đây chính là cái bạn lát soi cho mình nè em trai mình họ em trai cưng em trai cưng nghe nghe em trai nhở ghê lắm quay em, em nhớ quay em nhớ ngon không phê phê vô chậm biết ra rồi chu gì với em miếng nào cũng chua đó một cái mà cho anh anh hai anh không anh máu anh ấy hai phải anh ấy xoài mà sưng cái mặt ra hết không phải đâu đi tay cá bị con nào cắn á chuẩn bị chuẩn bị hãy xem biểu cảm của bạn ấy khi ăn được một miếng xoài cực ngon ngon quá nha các bạn ngon tuyệt vời luôn ngon ngon <laughs> nói trong nước mắt anh anh anh anh hai anh miếng anh hai nào giờ ăn đàng hoàng chứ bị tặng <laughs> ừ. đói đói đói chú cũng ngon ngon ngon tuyệt <laughs> miệng cưỡng ha miệng cưỡng nghe ha miệng cưỡng <laughs> thao cho em ba ăn chút thao thao nghỉ nghỉ nghỉ ngon quá để dành hai hai hai em đã anh ơi em ba em hai em ba em tư Thôi. là em năm dù dù dù anh đó Cá là dù ấy Dù Chu Hình như cái xoài do cái xoài là chu này Chứ bình thường mấy cái xoài kia ngon lắm Hay là do người lắc không biết lắc ta Đúng rồi biết đâu biết số đâu mà lắc Thôi chắc là mình kết thúc video nha các bạn Đồ ăn không được ngon lắm <laughs> Hẹn các bạn video lần khác Lần sau ok ok men Bye bye bye bye yeah yeah yeah yeah Yeah yeah yeah yeah